thì à, bây giờ là em chia sẻ à, từng nguyên liệu để cho cô chú anh chị à, dễ làm ha rồi thì để làm món bánh kẹp cuốn này quý cô chú anh chị và các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu để làm bánh kẹp cuốn này nha thì nguyên liệu cũng rất là dễ mua ở những cửa hàng bán bột rồi bán dụng cụ nướng bánh như là khuôn nướng bánh nè đó thì em nướng bằng khuôn tròn này ha thì nguyên liệu thì em dùng là bột năng ha bột năng nè rồi à, mè rồi học dịch rồi à, nước cốt dừa đường và bột gạo thì bột gạo này á, em dùng bột gạo à, da heo bột gạo hấp ít bò để cho cái bánh nó được xốp hơn được giòn hơn với công thức này thì cái bánh nó đặc biệt là xốp nha quý cô chú anh chị à, dùng bánh rất là ngon rồi em chia sẻ từng nguyên liệu luôn nha thì à, mè mè này thì em gan rồi mè này em chuẩn bị là 50 gram mè đó mài đen rồi bột năng thì em à, dùng 800 à, gram bột năng rồi trứng thì em à, dùng 8 quả trứng vịt ha đường thì em dùng 1 kg nè rồi nước cốt dừa thì em dùng có khoảng 800ml ha rồi dùng dư dư nước cốt dừa đi dễ trộn bột nha rồi bột gạo thì em dùng 1 kg 2 bột gạo à, để cái diệm này thì cái à, để em à, đánh trứng nha rồi giờ mời quý cô à, chú anh chị và các bạn cùng bắt tay với em làm món bánh kẹp và cuốn này nha bây giờ mình sẽ làm hai loại thứ nhất là, là mình cuốn mình gấp đầu thứ hai là mình sẽ không gấp đầu ha rồi hôm nay là mình làm cũng rất nhiều rồi trước khi làm bánh này mình sẽ lấy trứng ra rồi em lấy trứng ra ha trứng này thì trứng vịt tươi một quả quá. 7 8 quả trứng rồi vậy là được 8 quả trứng ha rồi em sẽ đánh ờ, cho 8 quả trứng này cho nó tan ra nha rồi giờ đánh ờ, cho tan 8 quả trứng này ra rồi à, đánh tan trứng rồi mình cho đường vô thì à, đường này á là mình à, dùng một ký hai đường một ký đường nha mình cho vô một lần một luôn rồi mình đánh lên đối với bánh kẹp này thì mình không cần phải đánh cho nó dậy trắng đâu mình đánh cho nó vừa tan đường ra thôi đánh cho cái trứng đường này còn màu vàng nè rồi mình đánh à, cho cái bò trứng này nè với đường nó còn à, vàng nha chứ mình không có đánh về trắng như à, nướng bánh bông lan nó nó còn vàng vàng vậy nè rồi tiếp theo là mình trồng bột ha rồi trồng bột thì mình sẽ cho bột năng vô thao rồi cho bột gạo vô luôn rồi mình trộn đều hai à, loại bọt này à, lại cho nó đều rồi mình cho nước cốt dừa vô đảo cho cái à, bọt năng với bọt gạo này cho nó đều rồi giờ mình cho nước cốt dừa vô luôn ha thì à, nước cốt dừa này á cô chú anh chị à, dùng à, một trái dừa nạo ra nếu mà nước cốt dừa càng nhiều thì cái bánh càng ngon càng béo mình chơi từ từ thôi nha mình sẽ trộn lên cho nó đều cái cái bọt nè mình cho nhão quá hồi mình cho vô trứng thì cái bọt nó nhão cho từ từ thôi nhồi lên ha tới bước này cô chú anh chị nhồi lên rồi giờ mình nhồi lên ha nhồi cho cái bột này để cho nó mịn, mịn ra rồi thì à, nó còn khô nè cô chú anh chị cho thêm một ít nước lọc vô ha cho vô ít nước lọc để mình nhồi lên cho nó vừa tan cái bọc này ra thôi nha nó không nhão quá nha rồi thì cô chú anh chị à, nhồi cái bọt nó còn khô vậy đây nè ha rồi tiếp theo là mình sẽ cho vô à, bọt trứng ha rồi bọt trộn đó bệnh ra rồi tiếp theo là cho vô trứng ha để à, đảo à, đều lên mình à, trộn bột với nước cốt dừa với nước á, thì nó còn khô vậy nè khi mà mình cho vô đường trứng á, thì nó còn nhão ra nữa ha mình coi lại coi nếu mà cái lượng à, bọt nó à, vừa thì mình không cần phải thêm nước nếu mà nó chưa vừa thì mình à, thêm nước vô để cho cái bọt nó vừa đổ bánh rồi giờ mình chọn lên chọn cái bột trứng này với bột gạo này cho nó đều rồi thì mình à, chọn bột à, cho nó à, vừa lỏng nha đừng có lỏng quá để vừa đổ bánh thôi nó lỏng vậy nè rồi tiếp theo là cho mè vô rồi như vậy là nướng bánh được rồi ha cho mè vô quậy đều cái mè này rồi giờ mình sẽ làm nóng khuôn rồi nướng bánh ha và trước khi làm à, bánh này thì em sẽ làm bánh à, cuốn trước nha hôm nay thì em làm hai loại cuốn và xếp thì à, em sẽ làm cuốn trước cuốn thì có nhiều cách cuốn cuốn gấp đầu hoặc là không gấp đầu tùy theo sở thích của cô chú anh chị thì hôm nay em sẽ cuốn không cần gấp đầu để cho nhanh ha rồi mình để cho cuốn cho mặt nóng nha rồi mình sẽ dùng hai cây cuốn để mình cuốn thì cái cây này cái đường kính của nó có khoảng ờ, uh, 6 ly nha cái cây này à, đường kính của nó khoảng 8 ly ha để vừa cuốn bánh thôi rồi mình coi à, cái khuôn nóng thì mình sẽ cho bọt vô để mình nướng bánh nha rồi giờ đầu tiên là mình à, cho bọt vô đậy đều bọt lên một lần nữa rồi mốt một giá giá thì mình là dùng giá nhỏ nè cho vô cô đỡ lại nếu mình cuốn không gấp đầu thì rất là mau mình lấy ra coi thế nào thế nào ha cái đầu tiên thì mình làm à, để coi như thế nào ha rồi giờ nó à, bánh nó gần vàng rồi đó thì à, cái đầu tiên thì mình nướng mình cũng thấy cũng rất là ngon đó. rồi mình lăn ha lăn phải có chiều dài nè rồi như vậy là mình được một cuốn rất đơn giản ha màu bánh rất, rất là đẹp rồi mình làm cuốn tiếp theo ha bánh vàng thì mình có một ly bánh vàng dùng bao tay mình làm nó không bị nóng thì à, bánh này á, cô chú anh chị làm à, để bảo quản được giòn á, thì cô chú anh chị à, phải để cho kính gió nha nếu mà còn gió nhiều á có gió thì cái bánh nó sẽ mềm mình phải bảo quản cho kính gió rồi mình chở một lần nữa thì mình cũng lấy cái thứ ba ra tương tự như à, hai cái đầu tiên thì mình à, gấp lại rồi mình phủ mình lấy bánh ra thôi rất là dễ gấp ra lấy ra được ba cuốn ha cô mở từ ra là mình được bốn cuốn nha rồi mình làm mẫu thứ hai là mẫu à, xếp cho cô chú anh chị à, xem ha thì à, mình cuốn xếp đều được con tròn này rất là dễ làm mình cuốn cái mình sẽ làm cái cái cái cái xếp nè đó à mình gấp gấp theo nếu mà cô chú gấp làm hai cũng được ha tùy theo mình đổ cái bột và lớn nhỏ đó mình gấp làm hai cũng được hoặc là mình gấp uh, à, 3 phần rồi thì mình uh, xếp cái thứ hai ha thì uh, xếp cái thứ hai uh, cũng uh, tương tự như cái đầu tiên mình sẽ gấp làm hai ha gấp là hai cái bánh nè rồi mình gấp nếu mà lớn quá thì mình gấp uh, theo uh, hình tam giác nè đó rồi mình uh, xếp lại ha đó mình cuốn lại đó mình cuốn theo cái à, cái cái hình quạt nè đó, rất là đơn giản ha rồi thì à, bánh này á, mình mới vừa nướng ra thì bánh này á, à, rất là giòn và xốp nhưng mà cái độ xốp của nó rất là nhiều nha thì bánh này á, mình ăn rất là ngon đặc biệt là vị nước cốt dừa dừa béo dừa ngon ha đó, cái bánh mình cuốn theo cái chiều dài mình không cần phải gấp đầu ha rồi mình bẻ ra một cái cho cô chú anh chị thấy nha đó đó mình cuốn theo chiều dài nè thì à, cái à, bọt bánh thì nó cũng à, rất là mỏng nè rất là ngon luôn rồi như vậy là em chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh kẹp cuốn bánh kẹp xếp đến đây là hết nha quý cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông để khi à, em có video thì cô chú anh chị à, nhận được video mới nhất à, của em nha và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo